Xin chào quý vị, chúc quý vị ờ, một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc Quý vị có khỏe không? Quỳnh thì ờ, đi làm về cũng rất là mệt nhưng mà cũng cố gắng lên đây để chia sẻ với quý vị ờ, một ca khúc à, Như là mình đã hứa, như mình đã hứa thì sẽ hát cho quý vị một ca khúc Ca khúc gì để ta? trong tầm mắt ya dunianya Thank you. là nhạc bolero của Việt Nam mình thôi chứ không có ờ, nhạc mà đã qua chỉnh sửa nhé quý vị là ờ, theo dõi kênh của mình vào lúc 9 giờ 9 giờ là sẽ có video